Vlog thực hành Thiết thực Cụ thể Giúp khắc phục tập luyện Phương pháp tập gym đúng chuẩn Duy Nguyễn THOL Trời ơi Em có thù với thằng Mập nữa hả em? Xuống đây mép nữa kìa Ủa nó lại cái máy liễu nữa hả? Ai biết nó xuống nó nói em đối xử với nó tệ bạc này nọ kia không em nghe lời anh em giải cho nó tận tâm lắm tận tâm sao thì nó kêu là nó muốn giảm mỡ thì Đúng em dạy cardio cho nó cả ngày cả ngày hả đúng rồi nguyên ngày vô cardio thôi đừng tập tạ đúng không không đúng không đúng không đúng cardio á thì là nó đốt mỡ là tốt nhưng mà nó là con trai thì phải cho nó tập tạ trước đúng không để cho nó nó nó nó, nó tăng cơ để sau này nó giảm mỡ nó bị lép là cái số 1 cái số 2 nữa nó cần phải tập tạ để cho nó tăng sinh lý chứ không về bộ bỏ nó làm sao nó chỗ đó là sai rồi nó mét em là thấy đúng rồi đó em dạy tận tâm lắm em cho nó cardio hoạt động nguyên ngày để đốt mỡ xong rồi tự nhiên mới xếp một xếp hai nó xỉu cạnh làm gì có nó mới nói nó xỉu nữa anh à, thấy nó tập lâu lắm mà đâu phải một xếp hai xếp đâu em ờ à, nó xỉu cạnh cái xong em xuống em thấy nó xỉu tội quá em mới pha được bình mát uống cho nó một miếng để phục hồi cái mát cái bca nhiều lắm anh dạ mẹ mày học một còn mẹ học hai ở trong mát nó có bca nhưng mà bca của nó nằm ở trong protein tức là bây giờ là những cái protein nằm ở trong mát đó đó nó vô cơ thể chúng ta phải phân giải phân hủy abc các kiểu là đẻo xong nó ra được axit amin thì nó mới ra được cái bca đó hay nói khác là cái BCA trong mát mà nó muốn chuyển hóa ra cơ thể con người ta hấp thu được rất là lâu nhưng mà biết em sai chỗ nào không cái thằng đó mở chưa đủ nhiều hay sao cho đúng mát nữa trời em nghĩ là uống một chút xíu sẽ không sao cả chút xíu là nhiều hết tu nửa bình của em rồi em pha mấy muỗng em đó pha muỗng mắt được tép ê, hình như là cái máy thì phách là một một serving nó có hai muỗng là phải không không nó có mấy cái muỗng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ à, à, à, à, à lộn lộn lộn thì ba muỗng là một phần ba liều một phần ba liều thì cho khoảng chừng bốn trăm calo nói chung thì cũng không ác lắm nhưng mà em bị sai rồi đó mai mất mấy thằng mập như vậy đừng có cho nó uống mát thì phát mát thì phát là sản phẩm tăng cân tăng cơ đó không cho những người người ta bị thiếu ký còn là cho mấy thằng mà ham xả đó có thằng mập ú mà tao vô tao ta đã đến ghim người ta mập chết bà người ta mập người ta mặc cảm với cuộc đời đúng không người ta gọi là người ta cảm thấy cuộc đời người ta bây giờ còn phải đi đến THOL Game Center game đẳng cấp để người ta tập để người ta thay thế cái đóng mở ra vào động cơ đó người ta muốn chinh phục cái tầm cao mới anh nó nhịn ăn nhịn mặt hết trơn trọi rồi công sức nhỏ bào nãy giờ chắc được chừng 200 calo cho nó uống bà nó ít mấy phát lên 400 calo rồi trời đất ơi nó không chửi là may lắm rồi đó em ơi thằng ấy em cũng hơi kèo ác với nó quá chứ mà cái mà sao nó xỉu em không biết đâu nó tập có ăn gì không đợi xíu nó nhắn tin em nè gì nữa nó hỏi là bây giờ về nó ăn cái gì được không rồi sao em trả lời em hỏi nó cái nó nói em là sáng giờ chưa ăn gì hết nó chưa ăn gì hết mà nó tập game hả cũng vlog của anh ra chứ đâu đúng rồi nó đúng chỗ này nó cũng đúng nói chung là chưa ăn gì hết tập game cũng đúng vậy trước tập uống gì vậy nó uống gì đâu thở không khí tập luôn hả vậy rồi, sẽ... trong tập nó cũng uống gì hết mà anh sao vậy lý do em đâu biết đâu em thấy nó bát cái mình không lên kêu em chỉ à nhưng mà em nghĩ coi lý do tại sao mà trong tập nó không uống gì mà trước tập nó cũng ăn gì mà đi tập vậy thì nó muốn giảm cân á nó giảm bất chấp mà anh nó nói với em là nó sẽ giảm bất chấp luôn á nó giảm bất chấp hả ừ. vậy là trước tập nó không uống gì mà trong tập nó cũng không uống gì ờ. mà nó nói nó coi vlog của anh thằng nào giả ác vậy bậy rồi không có rồi không bao giờ chuyện đó hết á nó là trước tập mình nhịn là đúng đúng không trước tập nhịn anh cũng nhịn nhưng mà trước tập là phải có đi reward cao chứ nhịn không rồi, rồi, rồi lấy cái gì ra tập bây giờ mình nhịn là mình không ăn để cho mình không mập thôi ừ. mình không mập nhưng mà mình phải sử dụng rì quạt cao nó không calo mà nó cung cấp năng lượng nó tổng hợp mỡ chúng ta đem mỡ ra đốt này nọ kia các kiểu mình mình có sức mình tập chứ mình mới không xỉu ừ. đúng không mà nhiều khi pre workout cao không mà giúp cái cường độ mà anh tập nhiều như vậy nó chịu còn không nổi nữa đó ừ. phải có thêm bca trong tập cái đó ta kêu là intra cao ừ. giảm cân là phải giảm cân lành mạnh chứ giảm cân bất chấp là bất chấp thế nào bây giờ nó xỉu cái đụng rồi đó thằng này vô đây nó xỉu có nó xỉu có truyền thống không hay gì đó thằng thấy nó xỉu ba lần rồi đó mà có một cái á, là em á, em chỉ cho nó đó thì em không có tận tâm anh thấy em có nhiệt tình em chỉ qua gai quá em chỉ kiểu sốc sốc sao á sao nó hiểu được em phải giải thích cho nó cặn kẽ đúng không thằng đó nó xỉu hai lần mà nó không bỏ tập là thấy tinh thần nó cao rồi đúng chưa chứ có nào mà nó nó mập mà nó vô đây mày xài xẻ nó ngày nào em cũng xài xẻ nó vậy hết á nó đụng tới em mà nó nằm nó đụng tới em nó liệt luôn à không đụng thôi à đụng tới em nó liệt luôn mà nó vẫn kiên trì nó bám trụ nó tập lại nó nó có tinh thần vậy nó yêu em rồi đó nó có động lực thì nó yêu cũng được miễn nó vô đây đóng 800 ngàn cho em là ok nha đó còn nó yêu em thì cũng được không sao cả nên bữa sau gặp nó đó thằng này em nhìn nhà nó cũng có nghèo đâu mấy thằng nghèo ít mập lắm đó thì em phải tư vấn cho nó cái tối thiểu nhất để cho cái trường hợp cô mập ú này nè tập thì đúng rồi tập là phải tập game nha em xong rồi tập cardio chứ phải bạo và cardio không có tiếng đó và cái điều cốt lõi nhất là phải có bộ ba tầm tắm cực kỳ quan trọng nó phải đọc libo vô liền sáng mà đọc libo để cung cấp năng lượng cái đã cái thằng libo nó, nó, nó, nó tổng hợp mở trong cơ thể giải phóng năng lượng để có cái mà tập ở chỗ thằng đó không tập nào tập nhẹ nhẹ tập vừa vừa thôi mà tập nhiều tập nặng tập nổi đâu đó còn nếu mà còn thêm tiền nữa phải chơi ao liếp hoặc là sức và chạc trước tập hay nói khác đơn giản thôi ao liếp sức và chạc trước tập lộn lộn lộn sáng ngủ dậy đánh răng sức miệng uống đi bô uống đi bô xong rồi uống ao, ao, ao liếp sức và chạc trước tập nha xong rồi vô tập uống bca rồi về nhà ăn thái lan đúng không phải về nhà uống ờ, quay co hả quay co có tiền thì thì thì nó thì nó mua nữa ai biết đâu kia hết hai triệu mấy rồi ừ. thì bây giờ nó còn tiền thì nó bơm chứ ai biết được nó uống quay co là tốt nói chung thì em chỉ cho nó vậy cái câu nói của Di Nguyễn mà đẳng cấp là mấy bạn coi bạn hiểu nè lô cáp không lô sấp đúng không muốn giảm mỡ phải lô cáp đó là chắc chắn nhưng mà lô cáp lô luôn sấp là méo nha em nói chung mà em ờ, nó mê em rồi đó em theo nó đi nhưng mà chỉ cho nó tận tâm đi còn bữa nay á mệt mỏi trong người đúng không tinh thần cũng như ức chế thì à, bây giờ làm xong đi lên phòng giám đốc với mấy media nữa đúng không họp bàn giao để coi cái ngày mai ngày mai là quay đích đúng không nó lộ lộ quay mông đúng không bây giờ hai tụi em chổng mông nó chuẩn chưa đó quay địa điểm nào ai đi khảo sát địa điểm ngày mai là 7 giờ sáng có mặt hay không đó bê làm cho giờ rảnh còn giờ bình thường đó thì xây làm đó vậy nha em good chớp. cân bằng phản ứng của tình yêu thêm xúc tác cho nhau nhớ thật nhiều nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau hay sơ hãi trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng rồi lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học màu váy khi hoàng